Thank you. giả sử tân thời Căn cứ theo phổ môn ghi chép Có một năm triều nhà Thanh Thiếu Lâm Tự mưu đồ phản thanh phục mình Vì vậy Khang Chánh mới hạ chỉ phải đuổi tận giết tuyệt Không bỏ sót một tên nào Sau đó từ các loại ngữ nói rằng Lúc đó đệ tử Thiếu Lâm có nhiều người đào tẩu tới cựu Kim Sơn Hoặc là hương cảng hoàng tục Còn có nhiều người vẫn bị lính thanh đuổi bắt Cho nên mới có câu chuyện như vậy Sư Thúc à Có sao không vậy Cái chân bị chặt rồi Có đau không Không đau Ai à, à, à, à. Hả Quân Thanh tới rồi Chạy mau đi Ơi Tôi đỡ Sư Thúc nha Ui à ừ. ừ. Ờ, súc sinh đang gặp tai nạn là bỏ chạy thế ngọc chạy đi sư tốt tôi đâu phải là súc sinh đâu Vậy được Chúng ta quyết chí chúng nó Được Sư thúc Chờ hôm khác đi nha Ờ Vậy người nói cho chúng nó biết đi Dạ Thế Ngọc Người quên lên lưng ngựa rồi Người còn chưa lên lưng ngựa đó Yeah! Tiểu tử Mà báo tên họ đi Thiếu lâm tục gia đệ tử Phương Thế Ngọc Lã quỷ người tên gì Ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi Xem hôm nay ngươi chạy đâu Xem cái chạy đâu Quyết chết tử Hôm nay người chết chắc rồi thì người đánh lộn sao không kêu ta tham dự Không có ta sao được chứ Vậy sư thúc ở lại đánh đi Thôi được chờ lần sau nha Đừng để bọn chúng chạy thoát Sư thúc à, chúng ta qua bên kia ngồi đi Có sao không vậy Ê súc sinh Lần nào cũng vậy Lần nào cũng vậy mà Không có tính người Con người làm sao có tính người Ây da Sự thốt Sự thốt quá nặng đi Ê bình thường tới tung kinh Ăn no rồi ngủ Ngủ đã rồi ăn Không nặng làm sao được chứ Sư thúc đừng có nói xấu người xuất gia Qua bệnh ngồi đi ờ, Ây da Dù sao tao cũng là sư thúc của người Người đối chuyện phải tôn trọng chút mới được chứ Wow hả sao gió lớn quá vậy Ngôi nhà này không có ai ở Hình như là chờ mình tới đó Ui Sư Thúc à Dọn về cũng ngăn nắp ha Ai đó Hả à, Hai sư đồ chúng tôi chỉ tránh bọn quân thành nên mới vô đây Chờ cái chân của tôi bắt đầu sẽ làm tức được khỏi nơi này Sư Thúc Để tôi bóp chân với sư Thúc Cô nương à Phải tin cậy kẻ xuất gia Xin cô nương đừng có sợ Dốc mình của gì cô nương này cũng rất khá hả Cặp đùi của cô đẹp quá ha Người ta mặc quần người không thấy cặp đùi của người ta sao Tôi học được sư thúc thôi Sư thúc còn là người xuất gia hay sao Hả? Mì, mì đồ con chúng ta <laughs> Mô Phật, mô Phật Nè ngồi xuống đi Bây giờ thấy đỡ chưa Có quân Thanh Hả Cô đừng sợ Cô tôi bảo vệ cho cô. Thế Ngọc cô còn chống cự cái gì Bảo vệ cô Nương cũng phải lựa thật cơ chứ Bộ quân Thanh đã tới rồi kìa Ê, ờ. Sư thúc vào trốn trong này đi Quay cô nương Cô đứng xa trốn thì chúng tôi mới được an toàn Tôi cũng muốn trốn quân Thanh nè Quê, cô Nương à Nam nữ thọ thọ bất thân mà Biết điều chúng có được không Biết điều mẹ của ông Quà cô Nương à, sao cô nói tục vậy Huynh đừng nói bóng gió nha Hay đôi bên nữa cãi nhau nữa Mau trốn đi Mau trốn đi Còn dựa vào tôi nữa Hey, đừng có mượn cớ dựa vào tôi nha Vào trong xét coi Dạ Còn các người qua bên kia Dạ Nhà gì một đá vậy Trong nhà không có gì hết a di đà phật đừng đừng có nghĩ bậy lục căn còn chưa thanh tịnh phải nói đừng nghĩ bậy mà bên kia có ai không không có đi đi tụi nó đi rồi Cô nương đã hiểu lầm rồi Tôi là thiếu lâm tục gia đệ tử Tiến Tâm Lẫy lần là Phương Thế Ngọc Còn vị này là muôn dân kính ngưỡng trí năng đại sư Cô nương Người trong phòng môn chúng tôi không làm những chuyện gì đâu Tôi biết mấy người không nhận mà Không làm làm sao nhận được Cô nương không chứng không cớ đừng có nói bậy nha Không chứng cớ hả Giấy tay này là của ai Cô xem nè Bàn tay tôi đâu có lớn vậy Người nữa ta có phải không Tại sư thúc nhận thôi Cá mẹ cùng lứa Thừa nước đục thả câu Có lẽ lúc nãy vì Trang lớn cho nên sơ ý chạm tới thôi mà Cô nương Nhìn gương mặt của cô đã biết cô là người biết trọng đại nghĩa Xin cô đừng có câu nệ Nếu có gì mạo phạm Xin cô nương tha thứ cho Sau này nhất định sẽ báo đáp Hả? Ừ, sư thúc Thế Ngọc Không nên ở đây nữa Mình đi đi Sư thúc quả thì là thông minh Mình đi Đi yeah. Cẩn thận nha Hồi nãy người ngứa tay phải không Sư thúc đừng có du quan Ta không phải chửi người đâu Ta nói cái dấu vết này thôi Bàn tay của tôi đâu có nhỏ gì Vậy không phải là người rồi Không phải là người tức là cô ta Chết rồi vụ án này thật là rất ly kỳ Lên đường đi sư tốt nha Các người bỏ đi như vậy sao Vậy cô nương còn muốn gì nữa Hồi nãy các người hứa với tôi là nó báo đáp tôi mà Phải rồi Hôm nay là ngày thất đầu của mẹ tôi Tôi muốn mời hai vị sư phụ làm ma chay Chuyện này cô nương cứ yên tâm Cô nương tên họ là gì Tôi tên Tiểu Đậu Tôi là Phương Thế Ngọc Tôi tên Trí Năng Hồi nãy đã giới thiệu rồi Tôi sẽ cô quên Mặc kệ ông đi Tôi xếp đặt cho cô Tục gia đệ tử thiệt là tụng Tỷ đầu cô nương à Tại sao một mình cô nương lại ở trong quan sơn cùng cốc như vậy Tôi mới từ ở trong lầu xanh chạy ra Định là trở về quê hương thôi Lầu xanh Tôi là kỹ nữ Ba năm trước Quê hương của tôi gặp nạn đói không có cơm ăn Tôi phải bán thân vào trong lồng xanh để nuôi sống cả nhà Bây giờ cả nhà đã đều chết hết rồi Cho nên tôi không làm nữa Sao lại xử lý như vậy Sư thúc Hả? À. Sư thúc Sao sư thúc như là chim sợ cành công vậy Ngươi không sợ bóng gió sao Hay gì đập dây tưởng là đập rắn đó Ai... Nhất đại tông sự Không ngờ lại có kết quả như vậy Ai... <laughs> Hết cơ hội rồi Lượng phải đấu tranh Phải có thắng bại Thiếu lâm bị quỷ đồng mộ tư tán Thế Ngọc à Dứt khoát ẩn danh mai táng Đi tìm kiếm một nơi nào đó để hưởng thụ đời sống cũng được mà Sao sư thúc lại nhút nhát quá vậy Đang gặp tai nạn lại định bỏ chạy không có bằng loại súc sinh đó hơ ta chỉ hỏi thử người thôi người tưởng thiệt sao Hồi lúc trước khi mà tôi còn ở thiếu lâm tự Tôi đánh qua một nhân hạo Còn bưng cái lò lửa lớn xuất quan nữa kìa Lợi hại gì sao Cô không tin nè Tôi dán ái cho cô coi nha Nè Tả Thanh Long hữu bạch thọ Có dấu sắc nung ở đây nữa nè Đi tôi coi Quỳnh dạ ơi Cô muốn đốt phỏng tay tôi sao Quỳnh nói bằng cái lò lửa gì Chỉ có một đốm lửa thôi đã la làng rồi Lúc đó tôi đang giận khí Bây giờ thì không có chuẩn bị Tôi là đệ tử Thiếu Lâm tránh cống đi nè Tôi còn phải cứu sư phụ nữa Đúng vậy rồi Chúng ta phải quan phục lại Thiếu Lâm Các người nói đã miệng rồi chứ Nói nữa là mẹ của tôi sẽ không được làm ma chay đó Được rồi được rồi Cô ra ngoài lấy củi vào đây đi Được Tôi đi với cô Nè ở đây có mấy khúc cây Tụi mình khiêng qua bên kia nha Được À phải rồi, làm kỹ nữ có cực khổ không? Quỳnh tập võ trong thiếu lâm tự có cực khổ hay không? Dĩ nhiên là cực khổ, bàn tay của tôi chai hết rồi, cô coi nè Tôi cũng được khác gì Quỳnh, cũng giống nhau thôi À nè, lần đầu tiên cô đã cho một người trẻ hay là một lão già vậy? Là một lão già hơn 50 tuổi Lão già mất dịch đó Không quen biết với nhau làm sao mà làm được Thì nhắm mắt lại làm Vậy cô có sợ không Dĩ như là sợ Rồi sao đó Thì là Lúc cô la cảm giác thế nào Quê huynh đài à Còn nói là tên anh của thiếu lầm tự Những chuyện ô quế như vậy cần gì phải hỏi cho rõ Đúng vậy rồi chuyện nhỏ như vậy cần gì phải lo Phương Thế Ngọc này chỉ lo quốc gia đại sự thôi Tôi thì không có hoài bảo như là huynh Tôi chỉ muốn về quê Nè tiểu đầu à Nếu rảnh rỗi tôi sẽ đến quê thăm cô nha quang em Vậy cô viết địa chỉ cho tôi đi Ừ Chuyện gì Hả có sao không vậy Không sao Mình đã bị quân thanh bao dây rồi à, dạ. Chui theo cái ngõ này ra đi mau lên Lẹ lên Ờ Nạp pháo à, Sư Thúc đâu Thế Ngọc Chạy qua đây à, Sư Thúc Sư Thúc à Sư Thúc Có rất nhiều quân thần Bây giờ tính sao đây Bộ trưởng Thị Ngọc Thị Ngọc Sư Thúc Đại sư Sư Thúc Đại sư Sư Thúc ráng chịu nha Sư Thúc Tụi nó tiến đến kìa Dừng lại Phương Thi Ngọc hôm nay người chết chắc rồi Trừ phi là người biết phi thân động thổ Tiểu đạo Cô chiếu có sự thúc giùm tôi Ờ Người con giỏi tới đây đấu với ta Coi ngươi có phải là ba đầu sáu tay không ừ. Tới đi nào tao giết đứa đó Trần Thế Ngọc Nếu nhà ngươi không muốn nó chết Thì bỏ đao đầu hàng đi Có phải ta đầu hàng ngươi không giết cổ không Phải Quân tử nhất ngôn đó tính sao đây Bắt nó dậy đi Dạ Dạ Thiếp trích tử Ngươi đừng có giết chết sư thúc của ta Ta không thể tha cho ngươi đâu Ngươi đừng có giết chết sư thúc của ta A-di-đà Phật Đừng giết sư thúc của ta Ui. 水桶，水桶。 Ui, nè, để ta, để ta. làm gì? Làm gì đi Bình tĩnh một chút đi xa quá quỳ xuống Khải bấm thần công. Lão cẩu qua thượng trí năng đã chết rồi Bây giờ tôi có đem một ít qua mọn về đây Xin hiến cho thần công Qua bển đi bọn tội phạm vừa mới tới hôm nay Được sống tới Hồng Liên Tự Đó là phước đức của các người Ở chỗ này Không cho các người luyện công Không cho niệm kinh Các người không phải là đệ tử Thiếu Lâm nữa Mà là tội phạm của Triệu Thanh chúng ta Cấm miệng Ngươi là đầu tạp chủng bán nam bán nữ Thiếu Lâm chúng ta không để cho người khi sư diệt tổ đâu Được Mi nói rất lớn tiếng Không biết có bản lĩnh gì Hừ, Muốn đấu nhau cũng được tổ Vì đệ tử Thiếu Lâm này rất càng đảm Mời qua đây Dạ thần công à, Sư thúc à Cẩn thận nha Nè dạ. ta dám nhận là đệ tử của Thiếu Lâm nữa không Tất cả chúng ta đều là đệ tử của Thiếu Lâm làm gì ta Đúng, Đúng rồi Có chí khí Nếu ngươi có bản lĩnh bước qua đây đứng nói trước mặt ta Thì ngươi muốn làm đệ tử gì cũng được cả thắng ra Dạ Thế Ngọc Cẩn thận ừ. Tới đi dừng tay nè sư huynh sư huynh cẩn thận cẩn thận cẩn thận nha cứu ta cứu ta cúi xuống thế ngọc à cẩn thận nha sư huynh nắm cho chặt nha hả xuống Quỳnh hả? Cẩn thận nha Nắm cho chặt Quỳnh nắm cho chặt nha nha Nắm cho chặt nha Cẩn thận nha Xuống Quỳnh Nè đừng có buồn tay nha Nắm cho chặt Cẩn thận nha Xuống Quỳnh nào Buông tay nha Chặt nha Đừng buông nha Buông tay nha Nắm chặt cái tay đi Buông tay Sư Quỳnh thận nha Cẩn thận Đừng buông chặt nha. Sư Quỳnh Sư Quỳnh Sư Quỳnh nào Sư ờ, Quỳnh ờ, ờ, Siêu Quân, Siêu Quân, Siêu Quân, Siêu Quân. Hồng Liên tự ở đây có vô số cơ quan Nếu ai không tuân lệnh Thì cho dù ngươi có bản lãnh cỡ nào Cẩu tặc Thì cũng chỉ có đường chết thôi Cho dù ta chết đi nữa cũng phải bắt ngươi chết theo What? Yeah. What? What? lĩnh khá lắm Hừm, Chỉ tiếc là vắng số Coi thì ai vắng số hơn ai Quỷ hồ thần công Tù phạm to gan không được vô lễ Đại sư huynh Phương Thế Ngọc Ta không phải là sư huynh của ngươi nữa Ta là tổ trưởng đây này Ngươi là tù phạm ở đây Hừ, Đồ quân phản bội Nếu như người muốn giữ lại tánh mạng Lập tức qua bển đi Thì ra ngươi cũng là ưng nguyện Nếu không phải là sư huynh Thì ta không có nể mặt cho ngươi đâu Hôm nay không có ai có thể ngăn cản ta giết tên ma đầu này Tới đây Vậy để ta kiến thức hạt hải vô nhà của ngươi chút chiếu đi Không dễ gì có cơ hội thưởng thức hổ hoạt song hình của Thiếu Lâm Tiếp tục đi sợ hả Ngươi mới sợ Không sợ thì tiếp tục đi Quay Ngươi đừng có hối hận nha hả? Phương Thúy Phương Thúy Ngọc Phương Thúy Ngọc Phương Thúy Ngọc Phương Thúy Ngọc à Phương Thúy Ngọc Dạ Quỳ xuống Quỳ xuống Quỳ xuống Mở lên Quỳ xuống đâu Mở lên Bây giờ còn ai là đệ tử Thiếu Lâm nữa hay không Không còn chứ Hồng Hy Quang Lần này ngươi biểu hiện rất tốt Ta ban thưởng lục di cho ngươi Cảm ơn thật công Dùng được thì cho gia nhập vào tổ làm việc Còn không dùng được Thì ném xuống giếng khô đi Dạ yeah.

Phương Thế Ngọc ờ. Ta là chỉ thiện sư phụ đệ Đệ tử không nhận ra ta sao ờ. Ngươi sợ hả Sư phụ nói coi Cũng phải Nói nhiều cũng tổn hơi thôi Sư phụ phải tiếp tục kiên nhẫn nha Đệ tử tới cứu sư phụ đây nè Đã lâu rồi không gặp nhau Đệ tử chuyên môn đến đây Nói những lời bá láp như vậy Đệ tử quả thật có lòng tốt đó Để xuống Để xuống đi mà Đừng có kỳ cò quá mạnh mà Nhẹ nhàng một chút đi क्या người sợ ta lắm sao Tôi đã chuẩn bị chết rồi Có gì là đáng sợ Ta sợ nhất là bọn đàn bà la ó ôm sòm Thế nào Ở đây có thấy thoải mái không Mùng lối như vậy làm sao tắm cho được Tôi chưa có từng tắm qua Chỉ lãng phí nước thôi <laughs> Không phải nước thường đâu Là nước khoáng tiền lao sơn chánh cống đó Nước này không có bao giờ bị ô nhiễm đâu Tôi nhột lắm Tôi vừa tắm rửa sạch sẽ Mỗi cô gái lần đầu tiên gặp mặt tôi Thì tôi đều tặng một món quà Cô thích tặng cái gì Cô muốn xin gì cũng được Nhưng mà Không thể xin ra khỏi chỗ này Muốn rời khỏi chỗ này Phải nhờ vào bản lĩnh của mình Tôi không phải là muốn bỏ đi Tôi muốn xin tha cho Phương Thế Ngọc Hắn có quan hệ gì với cô Là ân nhân cứu mạng của tôi Người mà biết báo đáp ơn nghĩa như vậy Tình cảm nhất định là phong phú lắm Tôi rất thích loại người như vậy Vậy xin hỏi Ông chịu thả hay là không thở? Có yêu cầu thì là có nhược điểm Thúy Hà Cô phải ghi nhớ Dạ tấn công Sư phụ, tại sao sư phụ ở trong cái giếng nước khô này lâu rồi lại không có chết vậy? Thì ra muốn chết thì lại khó khăn, không muốn chết á, thì dễ thôi. <laughs> Sư phụ, sư phụ mập lên rồi. Ở đây đâu có chọn lựa được gì, bởi vì sư phụ đã quá nhiều thịt. Tội lỗi, tội lỗi. Vậy sau khi mà con chết đi, con có thể để được toàn thây hay không? Sư phụ nói là ăn thịt chuột mà. <laughs> Hả? Có người đó, mau giả chết đi Dạ Nằm chung với đống thây ma nha Người chết cũng đâu có gì quá khủng khiếp Nó kìa lôi đứa ra ngoài Dạ Chết rồi mà còn nhăn nhó như vậy ừ. Đi Chị thế hả Lục di, Cô đi ra ngoài đi Của chúng ta rồi hả Cô là người được trọng dụng bên cạnh của thần công Thân phận cao quý Tôi là kẻ ti tiện đâu có tư cách phục vụ cô Huynh đừng có nói vậy với tôi Tôi chỉ khâm phục Huynh là một người hảo hán Nên mới coi trọng Huynh Nếu Huynh không hiểu lòng tôi Thì thôi đi Nô ta không dám Vì tôi chưa có chuẩn bị gì hành động Còn có chuẩn bị hành động gì nữa Tôi biết trong lòng của Huynh đang chửi tôi là con chó mãn thanh Nhưng mà chó cũng có tình cảm đó làm phiền cô kỷ Lục Di trở lại đây Coi chừng đụng đầu bãi kiến thần công Vết thương của hắn thế nào? Không có quá nghiêm trọng, có lẽ không thành vấn đề đâu Ta nghe nói ngươi từng cứu mạng mỹ nhân của ta Bây giờ ta trả mạng ngươi lại cho ngươi Từ nay về sau Không ai nợ ai cả ừ. Vì muốn cứu tôi Làm cho cô phải chịu khổ tâm Tôi thật là có lỗi với cô Thần công là một người có phong độ Tôi chỉ chẳng qua là có ơn thì phải báo ơn Huynh thấy thế nào Tôi đỡ nhiều rồi Còn đau chút đỉnh thôi Để tôi coi coi Có phải đau lắm hay không Cô đừng có quá quan tâm cho tôi Người đứng sau lưng của cô sẽ giết cô đó Đừng lo Tôi sẽ cứu cô đi ra <laughs> Để coi người có bản lĩnh cao cường cỡ nào Hai người là bạn cũ nhau Chắc là có nhiều lời muốn nói Ta không cản trở hai người nữa Ta sẽ đi ra bên ngoài Quynh làm gì đó Tôi muốn bước xuống đi vài bước thử Quynh đừng có cử động nếu không thì sẽ lâu khôi phục lắm Cô để dùm tôi đi nha Tôi sẽ khôi phục lại nhanh lắm Ui à. Đừng có ráng gượng nhờ Quân có đi được hay không Tôi nói là không sao là không sao mà Cô xem nè đâu có gì đâu Không tin để tôi đi cho cô coi Không đau nè Không có đau không... Để nói anh đừng có miễn cưỡng anh không chịu nghe Có phải mỗi người đàn ông đều thích lấy qua như vậy hay không Cô phục vụ cho lão dâm tật đó không có cực khổ sao Ông còn chưa chậm tới tôi Nó còn làm bộ làm tịch đó Nè qua bên kia ngồi xuống nói chuyện với nhau Đứng dậy Ngồi xuống Mặc kệ nó Phương Thế Ngọc Cô gái này mới được thần công sủng ấy Ta nghĩ người phải tránh xa mới được đó Ta thích thì sao hả Ở đây là Hồng Liên Tự Không phải là chỗ khác đâu Hồng Hy Quang Người phản bội sư môn Người không có kết quả tốt đâu Đóng cửa Huynh thì là biết lợi dụng cơ hội hả Tôi học theo cô thôi Nè ăn đi Bảo đảm là ngon thần công Làm cô giật mình hả Xin lỗi nha <laughs> Trong khi cô sợ hãi Ta thấy cô xinh đẹp lắm ta đây vốn là Ta có thể ra lệnh chỉ huy Ta có thể coi thường pháp luật Hoàng đế cũng chẳng làm gì được ta Ở chỗ này Địa vị của ta còn cao hơn thần linh ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thật sự không sợ chết Hả Tôi sợ chết ông đừng có giết tôi Ông đừng có giết tôi nhờ Hồi nãy đồng đức ngó thấy cái mặt xấu của ta Là bất hạnh cho nó Cô phải gìn giữ bí mật cho ta nha Tôi biết rồi cái miệng của tôi kín lắm mà Tôi sẽ gìn giữ bí mật này Thật sao Để ta thử coi Có phải Phương Thế Ngọc đang muốn tranh gái với ta không hả Không Ta đã kêu thả Phương Thế Ngọc rồi Chuyện mà cô đã hứa với ta Tối đêm nay ta phải chấp hành <laughs> khi cô khiếp sợ thì thật là rất đẹp Mở nắp ra Không Y quá. phát hiện gì không Không có Lục soát nữa coi Tôi vào bệnh kiếm nha Ờ Đừng xí về chuyện người ta Bằng không Từ huynh chỉ đi tìm cái chết á đi chết nó luôn mày ơi chết nó chết luôn chết đi chết luôn đi người ừ, biết hả mày là biết hả biết à chết luôn chết luôn đánh mày chết luôn chết nó luôn chết luôn đi chết đi đợi vô đây đợi số chết luôn đi số đây số đây là biết hả là biết hả nè chết luôn đi ờ, dừng đây Phùng Thiên Ngọc Lập tức bỏ cái đao xuống đi ừ? Bọn họ làm việc hơi chậm thôi Việc muốn giết chết người ta sao Ở chỗ này không có tôn trọng pháp luật đâu Nếu như người muốn sống Lập tức bỏ cái đao xuống đi Chỗ rõ ràng À, rồi. Nè, dạ, lên. Nha, dạ, tất cả đứng qua một bên. Báo lên. Đứng qua một bên đi. Có dạ, lên. Báo lên. Đứng qua một bên. Đứng qua một bên. Đứng qua. Lẹ lên. Nghe không? Báo lên. Đứng qua một bên đi. Đứng qua một bên đi. Báo lên. Báo lên. Báo lên. Đứng qua một bên. Những người không bỏ đào xuống thì không còn cơ hội nữa đâu. Thế Ngọc. Đi, đứng đàng hoàng, đứng đàng hoàng. Báo lên. Không được đi bậy bạ cái chứ. Nghe rõ gì Đứng đàng hoàng đi nghe rõ chưa đứng vô đứng vô Để lên đàng hoàng bảo lên đi bảo lên đứng quan quên đứng ngay hết bảo lên ai không có dính dấp chuyện này ngồi xuống đi ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống đi ngồi xuống đây làm gì đây đóng cửa không ngồi xuống đi ngồi xuống ngồi xuống ngồi đi Phương Tiến Ngọc Lại là ngươi vậy à? Là ta đây Làm gì ta bộ ngươi lợi hại lắm sao Dẫn qua cũng nhờ một người đàn bà sống chốt đến ngày hôm nay Vậy là đệ tử của Thiếu Lâm hay sao Hừm Ta thấy người thật là nhục nhã quá đi Người nói cái gì Có gan thì xuống đây đánh với ta Đánh với ta Sợ sao Được Ta cho ngươi một cơ hội Đến đài sanh tử Đánh chống cái gì, qua bên kia mau lên đi mau đi qua bên kia mau lên đi ra dạ. ui qua lên nhanh lên đi Chỗ này là chỗ nào vậy? Là trường đấu thú Chính giữa là đài sinh tử Tôi thấy Ngọc quý đấu với ai đi <laughs> Tụ phạm Phương Thế Ngọc Phạm tội trịch thượng Đáng lẽ xử tử Bây giờ nếu mi đánh thắng được đại chủ của bổn trường Thì miễn chết cho mi Xin mời đại chủ Là người Hồng Hy Quang Hồng Hy Quang Mi là chó săn Phương Thế Ngọc Anh phải thanh lý môn hộ nha Nói cái gì Im miệng Cái gì Quyết trích tử Ngươi là một kẻ nhút nhát Có gan xuống này đánh với ta Ngươi là tù phạm Ngươi có tư cách gì đánh với ta đi Hồng Hy Quang Thần công có gì chi vậy Hôm nay ta muốn tái thưởng thức hổ hoạt sông hình của các người Nếu người có thể đánh chết được đối phương thì cô gái này sẽ thuộc về người Hả Thần công Nhất định không để cho thần công thất vọng Hồng Hy Quang Ngươi là kẻ phản đồ Chúng ta vốn là sư huynh đệ Hôm nay có người thì không có ta Xuống đây Hạt hải vô nhảy Để ta dạy cho ngươi vài chiêu ngộ thần công Chỉ là đầu cọp đuôi rắn thôi Không biết phần lớn nhỏ của ta nè Dương lên Phương Tấn Học Bọn nó rơi xuống dưới đi Đừng có mềm lòng Ta nợ người Ta phải trả lại cho ngươi Nhảy lên sao ngươi làm chó săn chim mồi Ta không cần giải thích với ngươi Bây giờ cùng nhau xuống núi đào Hay là trở lên nói đi Nói đi Thế Ngọc Huynh có sao không Mau trở lên đây đi Lên Hồng Hy Hoa Ta thấy ngươi là chó săn không thể nuôi được nữa Hừm, Ngươi tưởng vẽ được địa đồ này Là có thể phá được Hồng Liên tự hay sao Ngươi không ngờ lục gì Ngoài có công phu rất giỏi Ở trên giường còn tài ba nữa kìa Thần công Bọn đệ tử của Thiếu Lâm đều là rất háo sắc Chỉ ham chơi thứ đó Ừ Phương Thế Ngọc Nếu như hôm nay ngươi giết được Hồng Hy Quang Thì con tiện nhân này sẽ thuộc về ngươi Tại sao lại nói như vậy Ông ta là người gì đây Hả? Đại sư Huynh Huynh đã bị trúng kế rồi Chúng ta cứu các sư huynh đệ Thọc lũng dòng gì Đi Lấy gì khóa lại lên Mau lên Mau lên Lấy mau khóa Mau lên mau chìa mau Lấy mau khóa mau chìa mau Lấy mau khóa Muốn làm phản hả Đi đi à, Phương Thế Ngọc Phương Thế Ngọc ừ, Đưa đây ừ, Bị phản bội chuyện quân ta Thế Ngọc Chạy đi Chạy mau Chạy qua cầu Chạy qua cầu lẹ lên thuộc dưới chết tụi bay sao không vậy Thấy có nhiều đom đốm, Thấy có nhiều binh lính hả Giết nó Giết nó Ai bóp thằng nhỏ của ta mình hả cô chừng đánh nhầm đó coi chừng nghỉ một chút đi tao nghỉ chút đi chạy tới xung phong yeah. À, tôi đâu phải là kẻ quên xung phong ra coi Má lên Đại sư huynh Chuyện gì Có rất nhiều đông đốm Có nhiều binh lính hả Sợ cái gì Ôi! lên đẩy cửa sát lên cửa sát đi đẩy cửa sát lên đi đẩy lên đẩy lên cửa sát kéo lên kéo lên kéo lên kéo lên kéo lên đi kéo lên bao kéo nó ra ra ngoài đi đỡ ra ngoài kéo lên dạ. kéo lên hả cẩn thận ở đằng sau có quần thanh bao trường cẩn thận có quần thanh thôi chơi nhảy đi nhảy lên yeah ừ. nhảy xuống nhảy xuống không nè nhảy xuống mở lên mở lên đi dạ, dạ. qua nhà bên kia nhảy đi nhảy đi nhảy nhảy đi nhảy nhảy đi nhảy xuống nhảy ôi à wow, nhảy nhảy bao nhảy bao bạn hả tôi hả quá quá quá rồi rồi chạy lên kia kìa chạy lên đi đi đi, đi. Chạy, mau lên mau lên chạy lên đừng để nó chạy đổ xuống ông muốn làm gì <laughs> ta muốn chơi Khi ta chơi chán rồi Sẽ đưa cho thuộc hạ chơi Cho đến khi nào cô không còn điều kiện cho ta chơi nữa Thì ta sẽ đem cô Chế tạo thành một tiêu bản nhân thể Coi như là nghệ thuật phẩm Giữ lại để thưởng thức Ông đi rồi sao Con người khi chết rồi thì rất hoàn mỹ Không biết phản kháng không có tư tưởng Tất cả đều tốt đẹp không thể tả Cái tình yêu quái này à! Người muốn thưởng thức sẽ không đi chết đi Chờ khi mà chúng ta gặp nhau Thì cô sẽ biết thiện ý của ta Hãy bắn thần công Tất cả tù phạm đã bắt được hết rồi Cả một lũ ngu xuẩn này nếu có thể chạy ra khỏi Hồng Liên Tự Thì người đầu tiên là ta đây Cái bọn chó Hồng Hy Quang này Muốn phản lại ta hả Chỉ là tự tìm cái chết thôi Thúy Hà Cô hãy canh chừng nó Đừng để sơ hở nha Dạ Chỗ này ta cùng được Qua kia đi Tính sao đây Mau chạy xuống dưới đi Nhảy đi Ê tối quá vậy Ê, ê, hôi quá à. Hôi quá vậy Lần trước người đã xuống đây rồi mà Súc sanh à, Sư phụ Sư phụ người còn xem ta là sư phụ sao Súc sanh Tại sao người không né Phải rồi sao người không né chứ Cái tên phản bội này người đã tàn sát đồng môn Để người sống chỉ là chặt đất thôi Ta sẽ giết người Ta giết người Sư phụ đã hiểu lầm đại sư huynh rồi Sư phụ Con ráng chịu cực chịu khổ đến ngày hôm nay Hoàn toàn là vì cứu các sư huynh đệ Sớm ngày được thoát khỏi hổ khẩu này Người thật vĩ đại vậy sao Chỗ này có rất nhiều cơ quan Con giả làm chó săn của triều đình Mục đích là gì muốn tìm hiểu các cơ quan ở chỗ này Vậy dạ đúng rồi sư phụ Đại sư huynh có vẽ một bức địa đồ Nhưng bị thần công phát hiện lấy đi mất rồi Thật hả Dạ thiệt Vậy ta trách lầm người rồi Đâu có sao chứ Lúc nãy sư phụ đâu có đánh trúng con đâu Sư phụ, sư phụ tác nhầm con đó Ta đã dạy cho người bao nhiêu võ nghệ Người không biết tránh né sao hả Bởi vì võ nghệ của sư phụ cao cường hơn đệ tử Ờ à, đúng ha Hãy mau tìm cách rời khỏi chỗ này trước đi Hồng Liên tự có một cái kho để thuốc nổ Nếu mà lấy được thuốc nổ Làm nổ hết các cơ quan Thì sẽ có cơ hội chạy thoát Phải Chúng ta đã lọt vào đây rồi làm sao mà có kho thuốc nổ Chuyện này các ngươi yên tâm đi Ta bị ném vào đây cũng đã lâu rồi Nhưng mà không phải đợi chết đâu Theo ta Cái hàng này có thể thông tới ngoài đó Wow Sư phụ đạo được thông đạo lớn như vậy à Sư phụ thật là thần thông quảng đại đó Bộ người tưởng ta thần tiên hay sao hả Ta tình cờ phát hiện thôi Sư phụ mình chạy đi Đi Hey, ở bên ngoài rất là hỗn loạn Chỗ này mới là an toàn hơn đó mà Nếu như các người chạy được ra ngoài Nhớ trở lại cứu sư phụ nha Thiếu lâm tự bây giờ trông cậy vào hai người đó Nhiệm vụ này rất là nặng nề đó Ta kêu người làm người còn dám chối sao Khi xác của sư phụ tốt quá sư huynh mình đi Sư phụ chúng tôi trở về cứu sư phụ tôi còn đi nha sư phụ Ờ à, đi đi Cẩn thận nha Biết rồi Biết rồi Hồng Liên tự hiểm ác không khác gì trên giang hồ Có môn hộ thì có đấu tranh Kẻ thắng làm vua, kẻ thua thì làm giặc Đó là sự thật không thể chối cãi Tại sao các ngươi trốn chạy Nếu như các ngươi chịu từ bỏ môn hộ của các ngươi Thì Hồng Liên tự sẽ tự động tiêu mất Phải thừa nhận nhất triều thiên tử nhất triều nếu như các người vẫn còn ngoan cố Tức là tự tìm cái chết thôi Tiểu đậu Huynh cẩn thận Tôi thấy Ngọc Cẩn thận nha Lại là ngươi Quýt Làm sao mà tránh nổi Thế Ngọc để ta Sư huynh Thúy Hà Có thể cho chúng tôi cô liền sống hay không ừ, Chó không bao giờ cắn chủ đâu Tôi thấy Ngọc Tiểu đậu Mau đến cứu muội đi Tụi nó đã chạy ra rồi kìa Tính sao hả Đừng để tụi nó chạy Mau đi à! Không cho một người nào ra khỏi đây Đứng vào một bên Ta không muốn giết cô, cô chạy đi Ngươi giết ta nữa sao Đại sư huynh có sao không vậy Ta không sao Đủ võ thì đừng có mềm lòng Coi chừng đám gái này Cô Quỳnh đỡ đây nè Quỳnh Quỳnh ráng đỡ nha Đừng có để nó sập xuống bên này Nếu Quỳnh để nó sập xuống sẽ đè chết muội đó Ôi dạ các cô con gái thật là phiền phức quá Cho Quỳnh đỡ đây Ôi, gì đỡ nữa Sao bị đỡ thế nào Hoài wow, trà nó đẹp bẹp tôi rồi Chết đi cái con khốn nạn này Ta chống lên lần này Người chống đi à, Cái chân của tôi Chết đi Sư huynh Đừng đánh nữa Chân cổ đã bị gãy Sống vô dụng thôi Lúc nãy sư huynh chạy đi đâu vậy Đi đâu hả Không phải là kêu huynh xem các cô đó sao Đâu có cần đứng cạnh ở chỗ đó Không thấy đệ lúc nãy nguy hiểm sao Sao là không chứ Huynh xem đến nỗi quên mình luôn đó Cứu tôi với Sao tới giờ này mới kêu cầu cướp Cứu tôi Linh lên Chiến Linh Cô sao rồi ừ, Quỳnh nhờ tay chút được không Tiểu đậu Mùi không sao chứ Mà Quỳnh không thấy sao Hình như là mùi hơi mập rồi đó Mau cởi trói ra đi Ờ à. Ây da Sao Quỳnh làm việc thô lỗ quá vậy Cô đã từng tha cho tôi một lần Bây giờ tôi tha cô lại một lần Ây da Wow, như vậy làm sao mà cởi ra được Cô khó khăn gì, đi mùi thử coi Wow, sao dễ như vậy Tại sao lúc nãy từ mùi không cởi ra đi Hai tay bị trói làm sao cởi ra được, thì là ngu À đúng ha Hi, sao là không cẩn thận chứ Vậy mà cũng tránh không kịp Thiên Ngọc Mau trở lên đi Hầu Y Quang Cô khí độc chạy mau đi Chạy đi Huynh cứ mặc tôi đi Không được ừ, Huynh chạy đi Hồi nãy có nhiều người thấy Huynh cứu tôi Dù tôi có chạy ra được thần công cũng không tha đâu Đừng sợ Chạy ra khỏi hồng nữ tư thì được rồi Đi Cháy rồi cháy rồi wow. Không biết chỗ này là chỗ nào không Đi à, Có chỗ kìa Mấy con chuột ốm như vậy chắc là không đủ dinh dưỡng rồi Còn có hứng thú nghiên cứu mấy chuyện này hay sao à! Ai đó Tất cả đều là thây ma Tên yêu quái này Nó thiệt giấu rất nhiều tiêu bản nhân thể ở đây Sao cái thầy ma này hình dáng giống mùi như đúc vậy Quỳnh đừng có nói bậy bạ nha Ui, có con rắn bò ra đó Chú lại sợ Ở nơi mà có người chết mới được thanh tịnh Ít nhất cũng khỏi cần phải đâm chém với nhau Không đánh không được sao Không đánh làm sao mà chạy ra khỏi hồng liên tự Không biết là chúng ta còn sống ra khỏi chỗ này hay không Mùi đừng lo Quân nhất định sẽ dẫn mùi về quê nhà Thiệt hả Đau lắm hả Không sao Chỗ này có cơ quan không Có Nhưng mà Kho thuốc nổ Rất quan trọng Làm sao thành công cho tôi biết Thuốc nổ để chỗ nào Ở đằng trước Nè tôi đỡ cô Xoay qua bên tay mặt Thì cánh cửa sẽ mở ra à, Không được ừ, Quay qua tay trái Mở ra cơ quan rồi Đừng nói nhiều Lấy thuốc nổ trước đi à. Hồng Y Quang Cẩn thận Tôi đụng trúng cô hả Không Nắm tay tôi nắm chắc nha nắm chắc nha thúy hà Cánh cửa nó mở ra rồi Huynh trận đừng có cho nước chảy lên là được Ờ Tụi mình chạy đi à, ờ, Mà, mà là chứ gì đó. sợ nó Liền nó đi liền đi Phương Thiên Ngọc Ngươi không phải muốn đấu với ta sao Cần gì phải chạy chứ Tiếp lấy Yeah. vũ khí xuống đi Nếu không thì giết chết cô Quỳnh đừng có tin nói lần trước đó dùng cái này để giết sư thúc của Quỳnh đó à! Tiểu đậu ờ, ờ, ờ, Cậu tật Phương pháp của ta không bao giờ thất bại hả <laughs> Quỳnh chạy mau đi Chỉnh ra Chết đi Ta lấy mạng ngươi ở đây chờ Quynh nha Biết rồi Quynh phải cẩn thận đó Hạ lên đi ờ. Cúi xuống dạ, Cúi xuống đi Cúi xuống Cúi xuống Cúi xuống ờ, Chạy đi Chạy đi ừ, ờ. Mau lên Chạy Hạ lên Chạy mau lên Hạ lên đi Hạ lên Hạ ừ. dạ. lên Hạ lên Đứng lại chạy nữa hả Tao coi ngươi chạy đi đâu Cậu thật tao lấy mạng ngươi Sư thúc Tôi đã trả được thù cho sư thúc rồi Hả? Sông sắc bị đục đã ra rồi, mình leo lên Leo lên, leo lên, leo lên Leo lên, leo lên, leo lên Leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên Đồng Thiên Cưng Đồng Thiên Cưng Mau qua đi, qua đi Mau lên Hồng Hy qua Hồng Hy phụ Sư phụ Sư phụ kìa Sư phụ sư phụ sư phụ sư sư phụ tất cả các đệ tử không sợ chứ hả sư phụ con rất nhớ thương sư phụ đó sư phụ Ê dạ làm gì kỳ vậy Bộ muốn đồng tình luyến ái với sư phụ sao hả Ê dạ cái tay của ta thì là vô đó Các đệ tử gặp lại sư phụ rất là vui mừng đó <laughs> Vậy chúng ta ở đây chờ chết có phải không hả Sư phụ đường này bị phong tỏa qua không được đâu Mình đi đường này đi Ê, tại sao không nói sớm chứ? Đi mau. Ờ, dạ, đi, mau đi, đi mau đi, đi, mau. Đi. Ôi, lên, đi. lên, đi mau đi. Mau lên. Chờ tôi với. Chờ tôi với. Tiểu đậu Tiểu đậu Tiểu đậu Sư phụ à, tới đây hết đường đi rồi. Vậy tính sao? Phật dĩ lạc tại địa ngục Thì là khốn nạn mà ừ. Sư phụ ừ. Phật tổ Các con phải làm thế nào Mới có thể ra khỏi hồng liên tử Sư phụ Tụi Phật không có gợi ý gì hết Có lẽ Phật tổ trách chúng ta không có lòng thành đó Hồng Hy Quang à hả? Đốt nhang đi Đốt nhang đi Tất cả đệ tử nghe đây Chúng ta hãy quỳ xuống Cùng nhau thành tâm niệm kinh Dạ, dạ. Chuẩn bị xong chưa Xong rồi sư phụ à, ờ, Nằm xuống phụ <laughs> Cái lũ ngu xuẩn các người Thì là không biết xấu hổ Dám tự xưng là võ công thiếu lâm đệ nhất thiên hạ Đã sắp chết tới nơi Chỉ biết quỳ lại trước cái tượng đá này Tượng Phật này tức là ta đó Nó cũng phải nghe lệnh của ta Ta kêu nó giết người Thì nó giết người Các ngươi có từng nghe rằng Phật dĩ lạc tại địa ngục không Các người thưởng thức nó như vậy Thì xuống địa ngục kiếm nó đi Hả <laughs> Chăm sóc sư phụ nha à. Tránh ra Tránh ra đi <laughs> Hồng Hy Quang Ngươi làm cho ta thất vọng quá đi Ngươi nương tựa Thiếu Lâm Tự và nương tựa Hồng Liên Tự Có gì khác biệt chứ Ở chỗ này Ta cho ngươi ăn sung mặt sướng Ngươi còn muốn cái gì nữa chứ Hôm nay ta sẽ bắt ngươi chết Lão yêu quái Có giỏi ra đây đấu với ta đi Ra đây Đại sư huynh Ở đây làm gì vậy Hay lắm Hay lắm Hai đại tục gia đệ tử Thiếu Lâm Tự cùng đến đây Thì càng hay Cuộc sống của ta ở đây Thật là vô vị đó Lão dâm tật Ngươi đừng có trốn nữa hay ra đi. Muốn gặp ta hả Đi xuống địa ngục kiếm ta đi Hả Bên <laughs> kia kìa <laughs> Lại đây Kiếm ta đi Lại đây Kiếm ta đi <laughs> Lão dâm tật ra đi. Quân nghĩ là hắn trốn trong này Tìm kiếm đi Ah! Sư phụ Tượng Bồ Tát bằng đất này Sư phụ còn lại làm gì chứ Bây giờ Phật tổ đang thử lòng của chúng ta đó Quỳ xuống đi Quỳ xuống cúi đầu tạ tội Phải cúi đụng đất Cần gì phải đập mạnh vậy Sư phụ ơi, sư phụ Ờ sư phụ coi coi ánh nắng kìa Chúng ta có đường ra rồi Phật tổ hiển linh Phật tổ hiển linh Sư phụ à chỗ đó hẹp vậy làm sao ra ngoài được Để sư phụ xin Phật còn xin gì nữa Lấy thuốc nổ mới được ra đổ tung tượng Phật này đi hey, Chúng ta là người Phật môn Không được bất kính với Phật Sẽ mang tội đó hey, Cúi lại Cúi lại đi Cúi lại đi Có kiếm được không vậy Kiếm không được là uy quậy Vậy bây giờ tính sao Còn tính gì nữa Đi cứu sư huynh đệ đi Đi mau

Lại dâm tật Chỉ vì ta không có cẩn thận Ngươi đừng có đắc ý Thằng nhóc kia Ngươi thì là không biết trời cao đất rộng mà Ngươi làm sao chống nổi ta chứ Được Bây giờ ta cho các người Hãy mở mắt ra mà coi What? Khổ hạt song hình có tài ba gì chứ Để cho người nếm thử võ công vô pháp vô thiên của ta Ta sẽ dễ thành thể không Vô biên vô tế Vô cùng vô tận Vô thượng quyền quy vô ngã cảnh giới hả hải vô nhai quỷ hổ thần công Ta tặng một triệu cho ngươi Có hiểu không Vũ Ta sẽ đánh cho mi vô hồn Thế Ngọc Lên Yeah! mau lên mau lên chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong rồi sư phụ thì ta không biết phải nói với phật tổ thế nào đi hả bây giờ dạ, đừng nói nhiều nữa mau đốt đi người đốt đi tôi không dám đâu mình chạy ra mau đi người còn nhỏ phật tổ không bắt tội đâu qua wow, bộ sư phụ cũng hại tôi đó phải không đốt đi sư phụ đốt đi đốt đi ờ, ờ, không phải tôi đốt đâu sư phụ đốt đó nha sư phụ đốt đó nha người đốt ta thấy mà sáng tác vô hạn Come on. Tôi xuống địa ngục thật rồi Quê Có chuyện sư phụ dùng ta Để ta cho cứu người Ờ Đồng thiên cân Mau chạy đi Huynh có nhìn thấy tiểu đạo không Không thấy Không được tôi di động kiếm cổ Thiên Ngọc Nha Tiểu đậu à Mùi đang ở đâu vậy Vừa thấy Ngọc Mùi đang ở đây nè Mùi đang ở đây nè Tiểu đậu Quỳnh đang ở trên cầu nè Quỳnh nhìn không có thấy mùi ở đâu hết Mùi ở đâu vậy Mùi đang ở dưới cầu đó Quỳnh đi mà xuống để cứu mùi đi Quỳnh nhìn không thấy mùi Quỳnh mà xuống cứu mùi nè Mùi đừng có kêu nữa Bây giờ phải bình tĩnh lại đi Quỳnh xuống cứu mùi nha Phải bình tĩnh cao như vậy nhảy xuống dưới không phải là tìm chết hay sao Quỳnh nói cái gì đó Quỳnh nói cái gì vậy mà nghe không có được Mùi đừng có la nữa mà Phương Thế Ngọc Quỳnh mau xuống đây cứu Mùi đi à, <laughs> Mùi đừng có la nữa mà Quỳnh đi mau tới đây cứu Mùi đi Đừng có la nữa Đừng la nữa Quỳnh mau tới cứu Mùi đi mà <laughs> Quỳnh cũng nguy hiểm rồi nè Nha. Đã kêu đừng có kêu nữa mà Mùi đừng có kêu Có lẽ Quỳnh bị quản hồn quản vía thôi không ngờ công lực của mùi cao cường Chỉ kêu la là long trời lỡ đất Vậy bây giờ tính sao đây Cái chân của mùi bị thương không đi được đâu Tôi đừng để quên cổng mùi nha Ờ Anh điên à Anh muốn tự giận hay sao đi qua bên này nè Ờ Không biết đằng trước có ngõ ra hay không hả Ngày đầu tiên gặp mặt mùi Quỳnh biết là đi vào con đường chết rồi Quỳnh nói vậy có nghĩa là gì Mùi không biết tình yêu rất vĩ đại sao Á à, Đằng trước có lửa kìa tụi mình quay trở lại đi Mau lên Mùi có sao không vậy Không bị thương chứ Không sao Cũng tại Huynh thôi Tại sao lại nói chỉ có con đường chết Ê ở trên kia có ai không vậy Có ai ở trên không vậy What? Lần này vì mùi Hai huynh chạy không có thoát Thì là không đáng chút nào Thật ra chuyện này không có mắc mới tới mùi đâu Người bị liên lụy là mùi đó Thật ra Bị liên lụy là nó Nó không bao giờ nói ra một tiếng làm người phàm thì là phiền phức Không phải là người đấu với ta thì ta đấu với người Chị đâu à Hãy nắm chặt bàn tay của Huynh Dù Huynh không thể dẫn mùi ra khỏi Hồng Liên Tự Huynh cũng sẽ dẫn mùi về Tây Thiên Uầy Hai người tỏ tình lãng mạn với nhau xong rồi chứ Mau lên đi Sông sắt cứng quá tôi ra không được đâu Mau lên đi, Mau lên đi. À, Hồng Y Quang Sao mở ra dễ quá vậy Mau lên Mau đi, lên đi, đi, còn đi. làm gì đó Ờ được được Mau lên Nè lên đi chờ nắm đi lên, lên đi nè nè cẩn thận nha lên ờ, ờ. ui nè cẩn thận ui ui huynh không phải là cố tình đâu nhưng mà cái đích của muội thì là đẩy đà quá hả nè sao không kéo tôi lên vậy sao vậy mau lên đi sắp sập xuống rồi thì là ghét quá đi hai người này cứ đến làm kỳ đà cản mũi ờ, ờ, ờ, bên kia đi đi bên kia Sư phụ à Chúng ta đến đây chia tay nha Để đệ tử đưa tiểu đầu về quê hương Sẽ trở lại hội hợp với các sư phụ Được Thế Ngọc à Ở trên thế gian này còn có rất nhiều chỗ hại người ta Như là ở trong hồng liên tự Ngươi phải cẩn thận đó Dạ đệ tử biết rồi sư phụ Các sư huynh đệ Các vị phải bảo trọng Huynh đi nha Làm lễ thành hôn rồi mau trở về nha Tụi tôi đang chờ huynh đó À phải rồi, tôi rồi chờ đợi huynh đó <laughs> Đừng có nói chơi nữa tôi không bao giờ biết nói láo đâu Đại sư huynh Phải bảo trọng nha nè à. hiếu ngọc à. đừng quá cách trở vậy nha mùi đưa kia người cho huynh tạm biệt nha ơi tạm biệt tạm biệt tạm biệt tạm biệt à. chào ơi tạm biệt hai đứa à, thì là xứng đôi vừa nữa. ha <laughs>